người Vậy là một năm lại sắp sửa trôi qua Và trong năm vừa qua thì bạn đã làm được những gì rồi Còn tôi Nghe này Big on the mic Let's get it Hôm nay tao ngồi lại tổng kết ngày cuối năm Xem có gì thì nhắc lại một thể để tối đăng lòng ta có nhiều chuyện rồi cô lại thành khối băng Sau bao nhiêu lần mạnh dạn thì vẫn nhận lại một lời từ chối chăng I'm not lucky boy vì ta không phải đi lâu. Đợt năm dịch bệnh nhất ta lại ở nhà chẳng thể nào đi đâu Con Covid từ ngày phát sinh đã đảo lộn đủ thứ Bao nhiêu con người không được lao động thì kiếm tiền đâu ra đủ chứ Đến hay ngày cũng dính với màn hình Vì nếu thì sao sống lại lệch cạch bàn phí. Instagram nó đã biến thành bạn mình Từ khi nào máy móc ta công nghệ hóa bản tính Ta dùng flow trên tinh cần sâu Frankie Cầm ra lâu kia dù có Rick cũng never show money Khép lại năm cũ anh thấy ta chấp lại nguyện cầu Về bài 2021 sang năm mới không phải ô lo chuyện sâu yeah. Dạ, ooh, ending oh yeah 2021 là bước đẹp oh yeah Là bước đẹp Đối diện và đi tiếp Về Infinity như là Buzz Lightyear Deku in the stool Happy New Year chính là câu thần chú là câu thần chú Make me change myself Mà nên một con người với một sắp mới thật cool yeah. Dạ, ooh và để thay đổi bản thân để trở thành con người mang trong mình một màu sắc mới thì điều trước tiên ta phải lột xác tiến ra hơn điểm xuất phát để mỗi khi nhìn vào thằng này mọi người phải nghĩ nó đang dần một khác There is no time cho ta chân trừ cơ hội phải nắm chặt không được gặp ư dù chỉ là một lát sai lầm và thất bại là cơn mưa phảng phất qua vài lần thất bại dần nhận ra bản chất lấy nó làm quy chuẩn và chuyển hóa nó lại từng ngày ngày nào anh cũng chưa đến ta phải cố gắng tiếp chưa được lưng cây chưa được ngưng cây tiền tăng lên từng ngày à, à? không cần trình bày làm nên khi thức lo và cho cả gia đình này hoạt động một mình nhưng không cô đơn động lực là homie bạn bè nhưng giúp ta qua ngọn gió lớn dù không ai có muốn chỉ cũng thêm rào cả nó khó hơn ta vẫn không chịu quay đầu không người dừng lại và tiếp tục lâm theo chiều gió yeah, dạ, ooh, ừ, ending on year 2021 là bước đệm oh yeah là bước đệm đối diện và đi tiếp Infinity như là Buzz Lightyear dạ. Infinity who be the soul Happy New Year chính là câu thần chú câu thần chú Maybe change myself Mang đến một con người với một sắc mới thật cool Và nếu như không chịu thay đổi Thì ta mãi mãi thì dẫn chân tại chỗ DEK you from the north side Peace